ấy góc sân trường hành lang ấy xa sân xa bước chân người bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chưa mau dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ước nguyện nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường hai đứa thương xưa đã nghe thời gian thói đưa nghe bâng quơ ngu ngơ một thời tìm bước ngày xưa ướt mưa người còn đâu nữa ai thương ai quên ai giận hờn buồn cánh phương dây khi ta chờ người không tới cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ khắp sân trường hành lang ấy xa dần xa bước chân người bản thân hỡi ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòa nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường hai đứa chung đường sao nghe vẫn tìm bước ngày xưa ước mơ người con trường xưa đã nghe thời gian thối đưa nghe bâng quơ ngu ngơ một thời tìm bước ngày xưa ước mơ người con đâu nữa ai thương ai quên ai giận hờn buồn cánh phương rơi khi ta chờ người không tới cho hôm nay miên man bồi hồi nhạt lá vàng mơ khi xưa một môi tình thơ